嗯。 cay cái thông rồi các bạn này đã các bạn đã các bao khó đấy đấy không chúng ta là bên đó không không people